nay toàn thể đệ tử xuất gia cùng tại gia chúng con có duyên sự xin được đê đầu đảnh lễ chúng con xin dâng, dâng lời tác bạch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 Chúng con biết rằng người xuất gia lấy tuổi đạo ờ, để tu hành và Tết cổ truyền của dân tộc là Pháp của thế gian. Chúng con xuất gia nương theo Thầy tu hành, cũng thân thừa tam bảo, mượn thế gian, mượn Pháp thế gian để thực hành lời Phật dạy. Vào những mùa xuân khi không khí Tết tràn về, tất cả mọi người thế gian đều quây quần bên gia đình để thừa hưởng giờ phút linh thiêng, phút giao mùa. Chúng con là những người xuất gia, nương theo giáo pháp của Phật, theo sự chỉ dạy của Sư Phụ, được học hiểu Phật Pháp bất ly thế gian giác. Nay chúng con cũng xin được thành tâm quy hướng về Thầy. Bậc ân sư của chúng con dâng lên lời khánh tuế. Chúng con trong một năm vừa qua được đương tựa trên Thầy mà thực hành giới pháp của Phật, tu tâm dưỡng tính, rèn rũa, ba tâm cung kính vâng lời biết ơn để chúng con được tăng trưởng phúc báu, tăng trưởng được đạo nghiệp, mà trên cầu thành Phật dưới độ chúng sinh. Hôm nay toàn thể chúng con cũng xin được phát nguyện nương tựa nơi Thầy, nương tựa nơi Tăng đoàn để chúng con nhiều đời nhiều kiếp thoát khỏi cảnh khổ mà vững bước trên con đường tu hành cầu Phật quả. Chúng con Ờ, xin được phát nguyện tinh tấn tu hành theo chính pháp, tu pháp lục hòa, thực hành đúng thanh quy, sống một đời phạm hạnh để cầu thánh quả dưới sự dẫn dắt của chư Phật và của Thầy. Nay chúng con xin được thành tâm khánh tuế và kính chúc Thầy. Chúng con kính chúc Thầy sức khỏe trường trường thọ,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

đại chúng đón giao thừa xong rồi, vui, rất vui nhưng mà có mệt không? <laughs> Sức khỏe mọi người thế nào? Mọi người khỏe không? <laughs> à. <clears throat> À, hôm nay mùng một đầu xuân, sáng sớm mùng một à, chư Tăng, chư Ni cùng các Phật tử à, chúc Tết Thầy Ờ, đại Đức ờ, Bảo Thành thay mặt cho toàn chúng có lời ờ, chúc Tết Thầy. Thầy rất hoan hỷ, Thầy cảm ơn toàn thể đại chúng. À, cũng nhân dịp đầu xuân thì Thầy có lời chúc toàn thể Tăng Ni, Phật tử à, hiện tại đang công quả ở chùa, các Phật tử hữu duyên sáng ngày hôm nay có mặt ở đây đón xuân mới dồi dào sức khỏe, thân và tâm được an lạc, tinh tấn học Pháp, tư duy Pháp, thực hành Pháp, sớm được sáng tỏ tâm mình và thoát khỏi tất cả các phiền não, đau khổ, thành tựu giác ngộ giải thoát. Chúc đại chúng được thành tựu như nguyện. A Di Đà Phật. À, cũng nhân à, ngày đầu xuân, Thầy muốn chia sẻ với đại chúng một cái thời Pháp ngắn. Tối hôm qua thì Thầy cũng không ngủ được. thì à, sau khi mà lễ à, chương trình game show Dung Chuông Ba Vàng xong, thì Thầy có đi dạo ra phía các cái quầy buffet đó thì các à, cô Phật tử, các chú Phật tử có mời Thầy cốc cà phê. Bao nhiêu lâu rồi Thầy không <laughs> uống cà phê? <laughs> Thành ra là phải, mà có phải uống một bên đâu, phải uống cả hai bên. Yeah. Ừ, uống cả hai bên vì Thầy phải lo, sợ bên này Thầy uống bên kia, Thầy không uống thì các Phật tử là buồn. Thành ra phải uống hai ly cà phê chứ không phải một ly cà phê. Thành ra cả đêm qua Thầy tỉnh, <laughs> không có ngủ thế nào lại tiếp khách đến 3 à, giờ hơn Ừ, sau rồi còn anh ờ, chủ tịch mặt trận trưởng ban dân vận của thành thành ủy đến ờ, lễ Phật thăm chùa lúc khoảng độ 3 giờ, gần 3 giờ. Đấy, ờ, rồi sau đó Thầy với lại ông Thầy giả mới về đi nằm nghỉ, nhưng nằm nghỉ cũng không nghỉ được. Um, Thầy rất suy nghĩ về cái việc tu học của đại chúng trong ba cái tiêu chí mà Thầy đặt ra cho một tùng lâm thì cái tiêu chí tu học đứng đầu hay gọi là học và tu phải đứng đầu đấy là quan trọng nhất tăng ni và phật tử nếu không có tu có học thì không thể giữ gìn phật pháp được không thể làm lợi ích cho chúng sinh được cho nên đây là cái tiêu chí đầu tiên của một tùng lâm của một tăng đoàn rất là quan trọng thầy nhắm tới cái này và trong cái việc tu học của đại chúng thì của tăng chúng là đứng đầu vì tăng chúng sẽ là người giữ gìn mạng mạch của phật pháp truyền trao cho các thế hệ tương lai đức phật thì đã nhập niết bàn rồi ai thay phật giữ gìn giáo pháp và hoàng truyền thì chính là chư tăng cho nên cái vai trò cái sứ mệnh của chư tăng rất lớn rất là lớn thầy mong mỏi tăng chúng của chùa phải ý thức được cái điều này Thế hôm nay thầy muốn chia sẻ với đại chúng cái tinh thần tu tập của một vị cư sĩ mà cư sĩ đặc biệt đó chính là đức vua trần nhân tông khi mà ngài còn đang trên ngai vàng chưa xuất gia nhưng mà cái sự tu tập của ngài đã hết sức đặc biệt thầy trích dẫn một vài câu trong cái bài cư trần lạc đạo phú của vua trần nhân tông để chia sẻ cùng với đại chúng để chúng ta học lên cái tinh thần tu tập của ngài khi đang ở trên cái ngai vị cái vương vị tột đỉnh trước muôn dân như vậy quyền lực danh vọng ngũ dục bùa vây mà ngài vẫn tu tập tu tập thành tựu trong cái hội thứ nhất ấy, của bài cư trần lạc đạo phú thì ngài có viết rằng mình ngồi thành thị nết dụng sơn lâm mình ngồi thành thị mà nết dụng sơn lâm mình ngồi ở vương triều trong vương triều ở đô thành nhưng mà dụng cái nết ở sơn lâm sống giống như người ở núi ở rừng vậy đó tức là ngài không có nhiều ham muốn rất đơn giản đại chúng thấy chúng ta về mấy cái vùng rừng núi những người dân tộc ấy, cuộc sống người ta đơn giản không rất đơn giản mấy hôm rồi thầy có đi từ thiện cho bà con dân tộc miền núi và vùng tây bắc tỉnh lai châu thầy vào xong cái bản nông nàn lắm thấy dân họ sống <laughs> hết sức đơn giản một cái mái nhà lập lô xi măng <laughs> đơn giản thôi ờ, trong nhà cũng chẳng có tài sản gì nhiều ờ, có ba cái bếp ở ngay trong nhà thôi đấy. Ờ, sống rất đơn giản bao gạo lọ muối mấy thứ thế thôi ý, ý ở đây ngài muốn nói là ngài tuy sống ở trong trong vương cung ở cái ngai vị tối cao xung quanh đầy đủ tất cả mọi thứ ngũ dục đó, dục lạc là đầy đủ nhưng mà cái nét của ngài như người ở trên rừng trên núi vậy đó rất đơn giản mình ngồi ở thành thị mà nết dụng sơn lâm cái nết tính như người ở rừng ở núi không cầu kỳ không đòi hỏi nghe không? rất đơn giản lại thanh bần đấy chúng ta thấy một ông vua đấy <laughs> mà như vậy à, một ông vua như vậy chúng ta phải học cái này Dạ. thế còn ờ, bây giờ chúng ta nếu không khéo thì ngồi ở sân lâm mà nét dụng như thành thị thì không hay không đúng tinh thần người tu chúng ta dùng làm sao một cái tâm mình phải thật đơn giản không cầu kỳ không đòi hỏi thì cái đó mới là cái mới là cái đúng tinh thần của người tu đó thưa đại chúng muôn nghiệp lặng an nhàn thể tánh nửa ngày rồi tự tại thân tâm ở thành thì ở vương cung mà nghiệp nó được lắng được lặng thì thân tâm mình sẽ tự tại mình không có tạo ra những cái phiền não nghiệp chướng nữa trong tâm mình thanh lọc được tự tâm thì mình cũng sẽ được an nhàn, được tự tại. Đấy. cho nên chúng ta thấy các bậc thánh ấy, thì dù các ngài ở núi rừng hay ở thị thành thì các ngài đều tự tại cả. Trong tâm nó đã sạch thì nó nó tự tại, nó an lạc. Đấy là lẽ thật. Đấy là sự thật đấy thưa đại chúng cuộc đời chúng ta có gì ngoài cái mục đích cầu an lạc cầu hạnh phúc đâu làm ăn bôn ba ngược xuôi vất vả cũng chỉ để cầu cho mình được hạnh phúc được thoải mái được tự tại Bây giờ có những người ta định nghĩa hạnh phúc đó là thoải mái. Hạnh phúc nghĩa là thoải mái, thấy mình thoải mái là hạnh phúc thoải mái về thân thoải mái về tâm là hạnh phúc cũng rất chính xác nếu thân tâm không thoải mái là không hạnh phúc nhưng mà ở đây cái thoải mái thật sự chúng ta biết chính là tâm phải được tự tại mà tâm tự tại là phải lặng các cái nghiệp phiền não nghiệp chướng phải lặng mà muốn thế thì phải phải rèn tâm phải tu tâm mới được ở đây ngài ấy, tuy ngồi ở thành thị như thế nhưng mà nghiệp lặng cho nên an nhàn thể tính và tự tại thân tâm tham ái nguồn rừng chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý thị phi tiếng lặng được giàu nghe yến thốt anh âm đấy một ông vua ở ờ, trên ngai vàng mà lại nói được câu tham ái nguồn rừng chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý bao nhiêu vị vua ngồi trên ngai vàng mà tâm tham tâm ái có dứt được đâu trăm cung phi trăm thể nữ vẫn còn thấy thiếu à, có nhiều những vị vua là tuyển cung phi mỹ nữ hàng ngàn người bao nhiêu gái đẹp ở trong nước ấy là của ông hết một mình ông ông sở hữu tất cả không không dừng không dừng rồi châu ngọc vơ vét đầy kho đầy lẫm vẫn thấy thiếu tiếp tục wow. bắt dân nộp tô nộp thuế để chất chứa vàng ngọc vào trong kho của mình đấy chúng ta xem trong lịch sử không chỉ là ở việt nam mà trên thế giới rất nhiều vị vua chúa rất tham càng ở cái ngôi vị thế họ lại càng tham tham quyền lực tham sắc dục tham của cải không dừng cho đến khi chết Thế nhưng mà ở đây thì vua Trần Nhân Tông của chúng ta thì, thì sao? Ngài nói rằng tham ái nguồn rừng chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý ngồi trên ngai vàng không còn tâm tham ái ngài không có đi tuyển thêm cung phi mỹ nữ mặc dù cái luật lệ của triều đình thì các quan họ vẫn đi tuyển nhưng ngài không có không có đặt ra thành vấn đề không đặt thành vấn đề ngài không coi trọng việc đấy ngài dừng ngài tắt cái chuyện đấy rồi châu ngọc không màng nữa thì phi tiếng lặng được giàu nghe yến thốt anh âm thị phi những cái lời thị phi vàng phải trái tất cả những cái lời thị phi ngài đã lặng thị phi lặng ở đây không phải là bên ngoài nó dừng mà đối với ngài tâm ngài đã lặng cho nên bên ngoài dẫu rằng tiếng thị tiếng phi khen chê đối với ngài đều đến với ngài là lặng hết chúng ta thì chưa lặng chưa dừng một lời khen một tiếng chê là sóng tâm nổi ầm ầm à. là <laughs> làm chúng ta trao đảo rung rinh hết à, đầu xuân năm mới mà nữa ai chê mình câu thì thôi này, càng nặng nữa mà <laughs> đấy. đấy bị nhắc nhở bị khiển trách đầu xuân năm mới thì có khi là nổi sóng trao đảo Yeah. Dạ. Thế mà Ngài làm vua mà cái, cái danh vị của ông vua nó lớn lắm, thưa đại chúng. Thế mà khen che, Ngài không bận lòng, cho nên mới nói là thị phi tiếng lặng. Dẫu rằng là yến thốt nó oanh ngâm, yeah. Dạ. ai ca ai tụng, hay như yến thốt như oanh ngâm. Con chim yến nó hót, con oanh nó hót rất là hay, cũng chẳng chẳng bận đến lòng mình đấy chúng ta thấy ngồi ở trên ngai vàng một ông vua mà được như vậy chúng ta thấy có đặc biệt không cái, cái tu của ngài rất là mạnh sang cái hội thứ hai thầy trích mấy câu của ngài cũng rất đặc sắc ngài dạy chúng ta cái tu đây nè dứt trừ nhân ngã thì ra thực tướng kim cương dừng hết tham sân mới lào lòng màu viên giác dứt trừ cái nhân cái ngã thì nó sẽ hiện rõ cái thực tướng kim cương của chúng ta dứt trừ nhân ngã à, nhân là người ngã là mình bì thử nhân ngã ta và người còn chấp ta chấp người à, còn chấp trước gọi là chấp ngã đấy. cái này trong kinh kim cương gọi là còn tứ tướng tức là còn bốn tướng nhân ngã chúng sinh và thọ thọ giả bốn cái tướng này còn là chúng ta chưa tu được ở đây ngài em dạy rất trừ được nhân ngã thì nó tỏ rõ cái thực tướng kim cương của mình mới biết cái tự tính kim cương của mình mới sáng tỏ ra được Vì chúng ta còn nhân còn ngã, cho nên chúng ta bất an, chúng ta dao động. Cái người đã dứt sạch nhân ngã rồi thì không dao động là vững chắc, cho nên gọi là kim cương. Cái tính kim cương nó mới lộ ra. Tính kim cương này ở ngay tâm của chúng ta. Dừng hết tham sân thì mới lào lòng màu viên giác đấy tham sân trong lòng mình mà dừng được hết rồi thì lòng mình tự nhiên nó sáng tỏ gọi là tính viên giác cái giác ngộ nó tròn đầy để chúng thấy nói xa xôi gì thì tu học hành lời phật dạy cũng là phải đoạn tham sân trừ si mê nó rất là rõ ràng và cái tham hàng ngày chúng ta phải đoạn ham muốn nhiều ham muốn lắm ta phải đoạn phải trừ đấy tu học phật là dần dần phải thế những cái ham những cái tham muốn những cái ích kỷ ta phải trừ và phải trừ cái sân cái hận oán thù ta phải trừ mà vâng, ta phải trừ thì lòng mình nó mới thật sự là viên giác lòng tức là tâm rồi đó ở đây ngài nói mới lầu lầu tức là nó sáng tỏ sáng lầu lầu vậy đó cái lòng viên giác tình độ là lòng trong sạch chớ còn ngờ hỏi đến tây phương di đà là tính sáng soi mựa phải nhọc cầu về cực lạc Đấy, đây là một cái kim chỉ nam cho chúng ta tu hành vào tịnh độ là lòng trong sạch Đấy. vua trần nhân tông xác nhận rất rõ cho chúng ta hai cái chữ tịnh độ cái chữ độ này cũng còn gọi là chữ thổ cũng gọi là đất cái đất sạch nó không phải đất sạch chỉ là quét nhà cho sạch mà cái đất sạch cái cõi phật di đà ở đây được ngài xác quyết đó chính là cái lòng trong sạch của chúng ta tự đại chúng khi lòng chúng ta trong sạch thì chúng ta mới thấy được cõi tịnh độ như vậy chúng ta thấy cõi tình độ là sao? Cõi tình độ này chính thực là từ bản tâm của chúng ta. Lòng không sạch không thể thấy được cõi tình độ, không thể về được cõi tình độ, thưa đại chúng. những ai gọi là tu tình độ phải nằm, phải thấu được cái chỗ này. Tình độ chính là lòng trong sạch của chúng ta. Yeah. Mà khi lòng trong sạch thì tự thân mình đã ở Tây Phương. Cho nên Ngài mới nói, mựa phải cầu, cầu về cực lạc. Tức là chẳng cần phải cầu về cực lạc. Khi lòng mình trong sạch là tự mình đã hiển hiện tại Tây Phương. Đại chúng thấy, cho nên mới bảo Tây Phương chẳng phải ở xa. Cõi Tây Phương không phải ở xa, gần rất là gần à, đức lục tổ huệ năng ngài cũng dạy thế tây phương chẳng phải là xa à, trừ mười ác nghiệp thì là là đã đến đấy đấy chúng ta thấy xác quyết rất rõ ràng di đà lại là tính sáng soi wow Đức Di Đà như thế nào? Đức Di Đà không phải là cụ Phật tượng, Phật gỗ ngồi trên ban Tam Bảo nhà mình, mà Đức Di Đà sống động chính là là tính sáng soi của cái tâm mình đây nè, tâm sáng suốt, thanh tịnh, đó là Đức Di Đà. lại chúng nhớ. Vậy cho nên chúng ta tu hành mà chân thật tu tập thì chúng ta mới thấy mình tự thân mới thành Phật được. Thành Phật không phải là mình thành Phật Di Đà hay là thành Phật Thích Ca mà thành Phật chính mình vậy đó. Đại chúng rõ chưa? Tự thân thành Phật. Wow. Vâng. Chân Ngài cũng, cũng nói đấy, nhân khuây bản nên ta tìm bụt, trừ mới hay bụt chính là ta vì mình quên cái gốc không biết phật là ở tâm mình ngay nơi tâm mình cho nên cứ chạy đi tìm bụt ở đông ở tây vào cầu hết chỗ này chỗ khác tìm bụt tìm phật mà giờ mới hay là bụt chính là ta chính là cái tâm này khi được gột rửa khi được mài rũa được thanh lọc rèn luyện trong sạch tỏa sáng thì tự mình thấy rõ phật ở chính mình không ở đâu khác Đấy. tích nhân nghỉ tu đạo đức ai hay này chẳng thích ca cầm giới hạnh đoạn ghen tham chỉn thật ấy là di lặc ngài lại dạy chúng ta tu tích nhân nghỉ tu đạo đức yeah. tích nhân nghì tức là tích nhân nghĩa đó chữ nghì cũng là nghĩa sống ở đời chúng ta phải tu cái điều đạo nghĩa vào cái nghĩa mình phải tu cái nghĩa nó gắn với cái bổn phận của chúng ta ta là con ta phải sống đúng cái nghĩa làm con phải hiếu thuận với cha mẹ mà hiếu thuận theo đúng tinh thần của đạo phật nghe không? tức là giúp cho cha mẹ được gặp chánh pháp kết duyên chánh pháp thực hành chánh pháp Đấy. rồi ta trong gia đình vợ chồng phải đúng nghĩa vợ chồng làm cha mẹ đối với con cái phải đúng nghĩa cha mẹ anh em ta phải sống đúng nghĩa với anh em phải tình nghĩa thủy chung vợ chồng phải thủy chung à, anh em thì phải đùm bọc trên kính dưới nhường đấy những cái đạo nghĩa đấy ta phải tu và không? là người công dân sống có nghĩa với đất nước ta phải đền đáp công ân của các anh hùng các liệt sĩ của những vị tiền bối đã hy sinh để cho mình được sống trong cảnh thanh bình này. À, ta phải làm gì cho đất nước này, cho dân tộc này được tốt đẹp. Đấy đều là những điều nghĩa đấy, thưa đại chúng. Cái người ở trên đời sống có nhân, có nghĩa như thế, chúng ta thấy vô cùng là quý. Cái đất nước này, xã hội này, nó loạn là do những con người sống vô nghĩa, bất nhân bất nghĩa bất nhân không biết suy nghĩ đến cái điều đạo nghĩa người xưa trọng cái chữ nghĩa này lắm cho nên mới gọi là trọng nghĩa mà gì khinh tài người xưa trọng nghĩa khinh tài xem nặng cái nghĩa mà xem nhẹ cái, cái tiền tài cái vật chất người xưa là thế cho nên nó hay đấy bây giờ chúng ta lại trọng tài mà khinh nghĩa đánh mất hết các cái nghĩa nghĩa cha con không còn nghĩa vợ chồng cũng phôi pha nghĩa bạn bè thì chả còn phản bội giáo dở lật lọng với nhau đấy chúng ta cứ tự xét cho nên ngài dạy đây này tích nhân nghì tu đạo đức ai hay này chẳng thích ca cái người mà tích được nhân nghì tu được đạo đức thì đấy là ông thích ca đấy đại chúng thấy không đấy là thích ca đấy cầm giới hạnh đoạn ghen tham chỉ thật ấy là di lặc đấy chúng ta thấy thấy cụ di lặc lúc nào cụ cũng cười hỉ hả à, vui vẻ vì sao vì trong lòng cụ ấy đoạn trừ cái ghen tham ganh ghét đoạn trừ những cái bất thiện trong lòng cho nên ngài mới thường hỉ hả mà cười chứ chúng ta trong lòng mà ganh ghét đầy thì ta có dễ cười được không ganh người này ghét người kia vào wow. đố kỵ đầy trong tâm nhìn thấy người mà mình đố kỵ là mặt mình xịu xuống rồi <laughs> đâu cười được nữa có cười thì cũng chẳng được cười như ngài di lặc cười gượng cười xã giao chứ cười không thật lòng cho nên cái người mà trong lòng rất được ghen tham đố kỵ thì tự nó hoan hỉ tới đại chúng cho nên công đức tùy hỷ rất là lớn thấy mọi người hơn mình tốt đẹp hơn mình thành công hơn mình thắng lợi hơn mình và vâng, cho đến mọi cái hình tướng xinh đẹp hơn mình và vâng, mà mình hoan hỉ từ trong lòng đại chúng thấy không phải dễ đâu cụ di lặc mà cụ được cái đức ấy cụ trừ hết ghen tham rồi cho nên là lúc nào cụ cũng hoan hỉ Nghe không? thế còn chúng ta tu học nhưng mà trong lòng này đầy dẫy ghen tham ganh ghét đố kỵ đầy trong lòng ai hơn mình một chút không chịu được nghe không không chịu được ừ. thế thì làm sao mà mình hỉ xả được mình hoan hỉ được cho nên lúc nào mình cũng câu có vào cũng nhăn nhó không hoan hỉ Đấy. tu được cái chữ này khó lắm thưa đại chúng nhân gian thì họ còn nói con gà tức nhau tiếng gáy không? để họ nói rằng con vật nó còn biết biết ghen biết tức huống hồ nữa là người nhưng đáng nhẽ là người là phải hơn con vật chứ à, người là phải bớt tham bớt ghen đấy chứ người lại lại tệ đến như vậy à, làm người ghen nặng à, đó. tu cái này khó lắm thưa đại chúng không phải xuất ra là hết ghen hết tham đâu hết ganh ghét đố kỵ nhau đâu đấy đối với người tu mà thấy huynh đệ nhiều khi tu giỏi hơn mình ấy, cũng ghen người ta đạo đức tốt đẹp hơn mình mình cũng ghen mà thầy vẫn nói vui đấy bây giờ nếu có cái cuộc đi thi xem ai là xấu nhất cái người nào đạt giải xấu nhất cũng vẫn có người ghen tại sao tôi xấu như thế này mà tôi không được giải nhất mà nói được giải nhất đấy vẫn có người ghen với đại chúng nghe không? thế đấy cho nên vào trong phật đấy phật pháp tu hành khó lắm thưa đại chúng thế ngài mới nói là cầm giới hạnh đoạn ghen tham chỉ thật ấy chính là di lặc vậy đó ai muốn thành cụ di lặc thì cứ tu giới hạnh cho thầy thật tốt lại đoạn cái tâm ganh ghét đố kỵ đoạn sạch đi tự nhiên mình thấy mình thành ông di lặc hoan hỉ vui vẻ thấy bất kỳ ai mình cũng hoan hỉ ai mình cũng nhìn thấy cái tốt của người ta nghe mình cũng cái, thấy cái hay của mọi người để mình học dù là một chú bé wow. mình thấy cái hay cái tốt của người ta hoan hỉ Đấy. mùng một ngày mùng một là ngày vía của đức phật di lặc và ngày đức phật di lặc đàn sinh hoan hỷ chúng ta muốn được vui như ngài di lặc thì tâm mình phải sạch cái ghen cái tham sạch ghen tham thì tự nhiên nó hoan hỷ lòng mình nó rất nhẹ nhàng nhìn thấy nhau là vui là hoan hỷ mình chẳng ghen với ai chẳng đố kỵ với ai ai mình cũng vui vẻ mình mong cho mọi người đều tốt lành người như thế thì đúng là di lạc thật đó thì kính thưa đại chúng, trên cương vị của một vị vua và lãnh đạo tối cao của một quốc gia mà Đức Trần Nhân Tông đã thấu rõ cái đường lối tu hành, bản chất của sự tu tập như vậy chúng ta thấy có giá trị không? Rồi sau này, Ngài lại còn tiến thêm một bước nữa là rũ bỏ ngai vàng đi xuất gia về yên tử tu hành đấy lúc ấy là ngài làm gương cho muôn dân nếu ngài chỉ ngồi ở cái ghế cái ngai vàng không thôi á thì cái gương nó chưa được nhiều ngài nói như vậy nhưng có thể người ta chưa tin ngài dạy như này nhưng người ta chưa tin Đấy không ngài nói rằng là ngài ở thành thị mà như là người người ở núi rừng chưa tin tôi chưa tin cho nên ngài tiến một bước nữa là rũ bỏ ngai vàng thật sự luôn để cho toàn dân Việt Nam dân Đại Việt lúc bây giờ biết tu vua còn không tham ngai vàng không tham quyền cố vị và về núi rừng này tu hành ăn hạt rẻ và uống nước suối. Thế thì muốn dân trông vào, ai chả học, vua còn như thế. Trừ cái tham cho mọi người, trừ cái chấp, cái ái cho mọi người, biết bao nhiêu. Cho nên Đức vua Trần Nhân Tông đúng thật sự là một bậc minh quân vĩ đại. Tất cả các hành vi của Ngài đều có tính chất giáo dục, dạy cho mọi người tu dưỡng thế cho nên mới làm nên cái trang sử vẻ vang của nhà trần là như vậy thưa đại chúng dân yên tất cả muôn dân đại chúng thấy là khi trong lòng con người ta mà nó dứt được cái tham cái ích kỷ dứt được cái ganh ghét sân hận nó an lạc vô cùng chỉ một đốm lửa tham một đốm lửa sân nó mà nó mà sinh ra thì lập tức phiền não và đau khổ sinh ra thưa đại chúng đấy. phiền não đau khổ sinh ra đấy là thật phật pháp là thiết thực là lợi ích ngay trong hiện tại là chỗ đấy thưa đại chúng rất là lợi ích rất thiết thực đem an lạc cho chúng ta thiết thực ngay à, dạ, thì hôm nay nhân dịp mùng một xuân mới năm kỷ hợi thầy có mấy lời pháp nhũ với đại chúng mong đại chúng và soi vào tấm gương của ngài trần nhân tông một vị vua cũng là huyền thoại trong lịch sử của việt nam đấy chúng ta để chúng ta soi lại chính mình và là người phật tử là một người dân chúng ta phải sống làm sao vào chúng ta sống làm sao cho mình được an lạc đối với chư tăng chư ni thì soi vào đấy để nhìn lại mình sự tu tập của mình xem thế nào chúng ta tinh tấn vào thì một lần nữa thầy kính chúc đại chúng luôn luôn nhớ nghĩ rõ cái thế gian này nó là khổ là vô thường để chúng ta tiến đạo chỉ có đạo mới đem lại an lạc và hạnh phúc chân thật cho chính mình đó là điều không những thầy mong mỏi mà tất cả mười phương chư phật các vị bồ tát thánh hiền đều mong mỏi chúng ta được như vậy a di đà phật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 Chúng con cũng được Thầy giảng bài kinh Mi Tiên Vấn Đáp, trong đó nói lên hành trạng và cuộc đời tu hành của Đức Thế Tôn. Và chúng con cũng hiểu được rằng cần phải tu tập hòa hợp và tinh tấn hơn nữa để phát sinh ra trí tuệ nhàm chán và trí tuệ xuất ly thế gian mà cần cầu thánh quả, cầu vô thượng Bồ đề theo sự chỉ dạy của Sư Phụ cùng Đại Tăng. Nay toàn thể chúng con xin được thành kính tri ân trên Thầy đã từ bi chỉ dạy để chúng con vững bước và ngày càng tăng tiến trên con đường, trên cầu thành Phật, dưới đội chúng sinh, chúng con nguyện xoay lại tâm mình nhiều hơn để thấy rõ được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 chúng chúng ta đứng lên rồi hồi hướng công đức nhé số tiết mục văn nghệ cúng dường thầy và đại chúng em con xin phép được uh, uh, à. à, à. thầy cho một ít thời gian cho các bạn được hát cúng dường thầy được không ạ? Ừ, đại chúng uh...